tổng trọng lượng vàng nguyên khối sau khi hoàn tất cho cái điện thoại iPhone 13 Pro Max 1T này là tương đương 4 lượng rưỡi vàng nguyên khối Âu 750 18K và đính à, kim cương lên như thế này hết là tương đương tầm 850 viên đánh lên viền vành con mắt camera đánh lên logo đánh lên tên cái khay sim này không đã là tương đương 5 phân vàng tức là nửa chỉ vàng đó mình có thể là đính mặt sau này là full vàng nguyên khối nhưng mà bóng bóng hoặc là nhám thì bóng thì mình nhìn sẽ bóng bẩy nhưng mà khi mình sử dụng á, thì nó sẽ có vân tay và nó dễ chày. chị Lan muốn điểm nhắn là hình con ngựa để thể hiện cho cái sự à, mã đấu thành công và Kỳ Lân đã cho bóng rồi thì Kỳ Lân phải làm một cái nền nó nhám để để tôn lên cái hình con ngựa rất là rõ và nó rất là sáng bóng